Ok, hello mọi người. Sau khi xong ờ, bước tạo tài khoản, tiếp theo là xác minh danh tính và bật mai ba thì mình đã hướng dẫn ở các video trước. Thì bây giờ ở video này thì mình hướng sẽ hướng dẫn mọi người cách nạp rút tiền. Ok. Đầu tiên về cách nạp tiền thì mọi người ờ, vào phần ví này. Ví. Mọi người bấm vào nạp tiền. Đây. Mọi người bấm vào nạp tiền mọi người bấm vào yêu cầu này đây mọi người có thể nạp vào tài khoản sàn bằng ờ, địa chỉ ví bếp 20 đó mọi người có tài khoản trên ờ, ví chớt hoặc là MetaMask hay là Binance mọi người có thể nạp qua cổng bếp 20 thì mọi người yêu cầu ờ, vừa yêu cầu cái địa chỉ đây để mọi người copy cái địa chỉ này lên uh, ví chớt sang ví chớt mọi người uh, copy dán vào và mọi người chuyển đến đây mọi người chuyển số tiền vào hoặc là lên Binance mọi người ờ, copy cái địa chỉ này lên và mọi người uh, lên Binance mọi người chuyển đấy là cách đầu tiên còn cách thứ hai để nạp và nhanh hơn thì mọi người có thể liên hệ upline của mình có thể ví dụ mọi người đăng ký tài khoản dưới mình thì mọi người có thể liên hệ telegram của mình để uh, liên hệ nạp và mọi người uh, chỉ cần uh, chuyển khoản cho mình và mọi người uh, gửi cho mình cái ID ID ở có trong hồ sơ này ở cái là cái phần biệt danh đấy đây ví dụ ờ, đây biệt danh của mình là Cantona 68 thì ví dụ biệt danh của mọi người là là là là, là ABC XYZ gì đấy thì mọi người copy cho mình cái ID đấy và sau khi uh, mọi người chuyển khoản xong thì mình sẽ chuyển uh, đô sẽ chuyển uh, tiền đến uh, ID đấy cho mọi người thì mọi người sẽ kiểm tra trong vòng uh, ờ, 2 đến 5 phút thôi thì uh, tiền sẽ nổi ví dụ mọi người nạp 50 đô mình chuyển qua ID thì sẽ nổi trong vòng 2 đến 5 phút mà cũng nhanh thì cũng không đến 2 đến 5 phút đâu thường bình thường thì 1 đến 2 phút là xong rồi ừ. đó đó là hai cách nạp tiền và cách rút tiền thì cũng có hai cách đây mọi người muốn rút tiền ví dụ mọi người muốn rút tiền mọi người bấm vào phần rút tiền đấy mọi người ờ, muốn rút nội bộ thì uh, ờ, rút nội bộ tức là chuyển từ tài khoản các tài khoản sàn cho nhau ví dụ mọi người muốn chuyển cho mình mọi người muốn uh, chuyển cho mình đây số dư mình đang là không rồi mình cứ test thử thôi nhá mình cứ nhập nhập cho có thôi để hướng dẫn mọi người đây ví dụ mọi người muốn rút 50 đô thì mọi người nhập số 50 vào hoặc là ví dụ tối đa ở trên này ví dụ mọi người có 1.000 đô trong tài khoản mọi người bấm vào tối đa đây mình không có đô nào mình bấm vào tối đa nó hiển thị là không ví dụ mọi người nên là ở đây mình ví dụ là mình rút 50 đô đó mọi người nhập 50 đô trên này biệt danh người nhận biệt danh của mình là Cantona 68 đó ví dụ mọi người muốn chuyển cho mình thì mọi người sẽ nhập ID nickname của mình là Cantona 68 vào đây biệt danh người nhận này đó phần ghi chú này mọi người không cần ghi gì cũng được nó không bắt buộc hoặc là mọi người có thể ghi tên của mọi người ví dụ là Thảo hoặc là Trung Trung uh, Thanh khoản hoặc là gì đấy mà nói chung là mọi người không cần ghi đâu đấy ở cái tab đầu tiên mọi người nhập thông tin như này số tiền muốn rút và địa chỉ người nhận tên biệt danh người nhận và mọi người bấm gửi đây số dư của mình không đủ đó đây mình đang là ờ, hướng dẫn mọi người thôi nên mình không để tiền ở đây đây ví dụ mà mình có tiền đây thì mình uh, mọi người bấm gửi thì nó sẽ hiển thị lên một bảng thông báo nữa và sau đấy mọi người sẽ vào app Google Authent copy cái mã đã tạo cái mã rút tiền mã 23 đã tạo ở video trước ấy mọi người ừ, copy cái mã đấy vào và mọi người bấm gửi thế là hoàn tất thành công đó đấy nhá bấm gửi nó sẽ hiển thị lên một cái bảng nữa nhưng mà đây mình đang không để đô trong này tài khoản này là tài khoản mình ờ, vừa mới tạo để hướng dẫn mọi người tạo tài khoản nên là mình không ờ, mình chưa có nạp đô vào đây ok đấy là bước ờ, đấy là cách rút tiền đầu tiên còn cách rút thứ hai đó là mọi người rút về ví cá nhân của mọi người thì mọi người thay vì chuyển nội bộ thì mọi người bấm vào ví BEP 20 này họ BEP 20 giá trị USD mọi người muốn rút ví dụ mọi người muốn rút 50 hay 100 thì mọi người nhập số tiền vào đây địa chỉ nhận thì uh, mọi người copy mọi người uh, copy cái địa chỉ bep 20 địa chỉ ví bep 20 BSC bep 20 trên uh, Binance này mọi người có tài khoản Binance hoặc là tài khoản ở ví chớt hay là tài khoản ở ví uh, MetaMask thì mọi người uh, copy cái địa chỉ đấy mọi người uh, dán vào đây ví dụ mình có địa chỉ uh, MetaMask MetaMask đây mình có địa chỉ metamask ở đây thì mình uh, copy copy mã này copy địa chỉ địa chỉ về B20 mình dán đây ghi chú không bắt buộc đây mã 23 này thì mọi người vào app Google Authent mọi người copy cái mã để ý là 30 giây nó đổi mã một lần nên là mọi người cứ chờ nó đổi mã xong thì mọi người copy paste vào và mọi người bấm rút tiền là thành công nhớ là phải kiểm tra địa chỉ nhận phải chính xác mẹo là mọi người kiểm tra 4 hay 5 ký tự đầu này và 4 hay 5 ký tự cuối của cái địa chỉ VBF 20 Đấy, kiểm tra chính xác sau đó mới dán mã HFA và chuyển mọi người chuyển nhầm là mất tiền như chơi đấy nha kể cả rút tiền nội bộ này kể cả rút tiền nội bộ mọi người phải kiểm tra kỹ ID của người mà mọi người muốn chuyển ví dụ mọi người muốn chuyển cho mình thì mọi người phải kiểm tra chính xác cái ID của mình là Cantona 68 đó sau đó mọi người mới bấm gửi và nhập 23 là gửi đó ok mình đã hướng dẫn mọi người cách nạp và rút tiền ở tài ở sàn nạp và rút tiền ở sàn này thì rất là nhanh chỉ tầm một phút thôi một phút, nhanh một phút hai phút là xong còn thi thoảng mạng nó nghẽn thì 5 phút là cùng đó hoặc là khi thi thoảng hệ thống sàn bảo trì thì có thể lâu hơn nhưng mà tính thanh khoản rất là rất là nhanh nha mọi người nha mọi người cứ yên tâm là như vậy ok còn ờ, mình sẽ hướng dẫn thêm mọi người những người mới chưa biết cách giao dịch khi mọi người đăng nhập vào sàn này thì giao diện nó sẽ như thế này thì mọi người bấm vào ở phần dưới này mọi người bấm vào last resource này là nó hiển thị 100 kết quả của quá khứ và hiện tại. Đây nó hiển thị 5 cái bảng bóng. Mỗi mỗi mỗi quả bóng này nó hiển nó tương ứng với cả một cây nến ở trên đồ thị này. Đây, bóng này màu đỏ nó hiển thị với cây nến đỏ này. Đây cây nến này xanh này. Nó sẽ đây, nó chạy xong, cây nến nó chạy xong nó sẽ hiển thị quả bóng màu xanh ở đây. Đó. Đường MA màu đỏ này cái đường chỉ màu đỏ này là đường MA5 biểu thị ở ờ, năm cái kết quả của năm cây nến gần nhất còn đường xanh xanh này là đường MA10 nó biểu thị của 10 cây nến gần nhất Đấy, MA đỏ này nó biểu thị kết quả trung bình, kết quả trung bình của năm cây nến gần nhất là năm cây nến này 1 1 2 3 4 5 này, năm cây nến này cộng lại chia cho năm Còn đường MA xanh MA10 này là trung bình kết quả trung bình của 10 cây nến gần nhất thì mọi người đếm ngược lại 10 cây nến cộng vào chia cho 10 ok hẹn mọi người ở các video lần sau